chào các bạn hôm nay mình à, sẽ giới thiệu với các bạn là cảnh đồng quê khi mùa gặt tới là hoạch lúa mình hôm nay à, giới thiệu các bạn làm chiếc đòn gánh bằng tre à, trẻ lạt bằng tre để bó lúa và gánh lúa mình làm đây trên tay mình đang có một cái cây tre dài khoảng à, gần 2 mét mình sẽ vốt cái cây tre này thành chiếc đòn gánh được bạn dọc Hãy subscribe cho khi mình đưa lên vai là nó không bị không ờ, bị chảy xước vai của mình rồi một đầu các bạn là vót nhọn đây các bạn vót như này vót đều tay vót vót nhọn một đầu nhưng mà phải đều từ đây đây nó nó xoải đều xoải đều đến lúc mình à, đâm vào cái mắt bước đầu bên này tương tự các bạn làm đầu bên này bạn các ờ, bạn vót ở đây thì đầu cái này các bạn vót ngược lại vót ở đây đối xứng lại cái đầu bên kia rồi và xong chiếc đòn gánh để gánh lúa ok tiếp theo là các bạn chẻ lạt chẻ lạt các bạn cần có một cái đoạn che 2 mét như này và đặc biệt là cái phần lạt là phải là cái thân bánh tẻ để nó dẻo và chắc chắn còn cái đòn gánh thì đây nó đoạn ờ, cung cung thì nó nó, nó chắc nhất nhẹ và chắc còn cái phần ờ, lạt ờ, đoạn bánh tẻ và mình sẽ lạt cho các bạn xem bổ <coughs> đôi ra và tránh cái đoạn à, đốt này đốt này đốt này phần đốt thì nó là hay bị à, giòn và bị gãy bỏ phần đốt rồi bổ đôi trong bổ tư <coughs> và cái đoạn là đoạn đốt như này thì à, bỏ đi đang lấy đoạn đốt này Đây là đốt này bỏ đi Và cái đoạn này chúng ta bắt đầu vót con hai bên cạnh cho là đỡ đỡ bị sắc và bị đứt tay trong uh, ruột của cái cây này thì các bạn cũng vót luôn vót đỡ đi để cho nó đỡ bị dày bị bị, bị... sơ thoát phần ruột này đi cho nó mỏng đi một chút nó dày quá. rồi bắt đầu trẻ, chúng ta lạch trẻ, trẻ đôi ra chẻ đôi cứ chẻ đôi chẻ đôi thôi đây là cá cá đồng chưa lạc chứ làm là nó dày quá thì lại tốt cho nó mỏng lại dí bó Ờ, ok đây bạn xem hạt rất là mềm Đấy, ờ, như này tí nữa mình sẽ bó lúa để cho các bạn xem sẽ làm như này sau khi các bạn chẻ lạt xong các bạn à, cuộn tròn lại nhé tròn lại để mình à, cầm cho nó dễ hoặc là bạn ngâm nước để cho nó dẻo lại Rồi sau khi trẻ xong thì các bạn ngâm vào chậu nước để cho nó mềm, dẻo hơn. Ngâm khoảng 3 ờ, năm phút. Ngâm vào chậu nước. Rồi các bạn xem video tiếp theo mình sẽ bó lúa và gánh lúa. mệt quá Đây mình sẽ bó chút uh, lạc này vào những hút thật chắc nó chắc rồi tuột cái đoàn gánh này mình sẽ có lỗ này rồi thọc cũng có thọc à. thọc cũng đi à vâng nặng quá à kìa cánh lúa đã ở trên vai mình và đang ờ, đang gánh đây rất là nặng à, bạn xem quay xong đất cho nó bỏ lại con bò câu cái đó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 rất là mệt các bạn ạ môi mình chảy ra trời nắng như này rất là mệt à, đây lúa đây các bạn nhìn thấy mệt quá trời luôn rất nhiều lúa trời nắng vất vả để biết được ờ, người nông dân một nắng hai xương làm nên hạt lúa cực khổ như nào nay mình đang trải nghiệm